tất cả anh em và nhôm kính nha à, tôi là kỹ thuật viên của công ty cổ phần xuất nhập khẩu factor Việt Nam hôm nay tôi về à, với à, Phú Khương uh, à, thành phố Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre à, đỡ à, lắp đặt à, cho anh à, tiền một cái dàn máy làm cửa nhôm à, sinh pha thì trước mặt anh em là xưởng của anh tiền thì à, anh em cùng vào bên trong để xem à, nhà máy này nha thì à, trước mặt anh em à, đây thì là một con máy cắt hai đầu không 8 mét được mang thương hiệu là Mergatech thì con này máy cắt này được thiết kế bởi hai đầu một đầu cố định và một đầu di chuyển được đây đây là toàn bộ của con máy cắt à, hai đầu 0,8m à, con thứ hai là một con uh, máy phay đầu đố đây cũng uh, mang thương hiệu là Mergatech luôn và con máy thứ uh, ba là con máy uh, đột dập à, nhập khẩu 13 dao trước mặt anh em đây thì uh, cũng không uh, thở thiếu thì là một con máy uh, hơi uh, 200 lít đấy, đấy đấy là tất cả các con máy làm cửa nhôm mà mình vừa hoàn thành lắp đặt và bàn giao con ngựa cho anh tiền xong đây toàn cảnh à, xung quanh tiền thì à, mình vừa hoàn thành lắp đặt xong thì cũng có làm à, một vài bộ cửa mẫu à, cho anh tiền đây thì trước mặt anh em là một bộ cửa một cánh à, mở ngoài Đấy. Đây, mình cũng uh, vừa hoàn thành xong và cũng uh, lắp đặt uh, bản lề 4D đây. mình cũng uh, vừa hoàn thành xong và cũng uh, lắp đặt uh, bản lề 4D thì uh, trong góc này là một cái con uh, một cái bộ cửa một cánh luôn mà mở trong được à, lắp bản lề 3D à, này. về một cái à, bộ cửa sổ lùa đây nè có chiếu lùa này. này. này. anh em xem góc cạnh của con này Hãy subscribe và tiếp theo là một cái bộ cửa sổ mở quay à. thì mình cũng mới vừa hoàn thành à, một nửa thôi à, còn một cánh nữa thì à, cắt anh lên đây, đây là tất cả cái dàn máy và cái những bộ cửa mà mình lên cho anh tiền thì à, anh em nào có nhu cầu đã mua máy à, làm cửa nhôm sim pha thì hãy à, liên hệ với à, công ty của chúng tôi với số điện thoại trên màn hình uhm, thì công ty của chúng tôi thì có hai chi nhánh chính à, một chi nhánh à, ngoài miền Bắc thì gần Bến Xe Nghĩa quận Hà Đông Hà Nội còn à, chi nhánh thứ hai thì à, nằm ở gần à, Suối Tiên à, quận à, Thủ Đức ừ, Hay, chào anh em